Probiotics là những vi khuẩn có lợi còn sống, được bổ sung vào chế độ ăn nhằm cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột để cải thiện sức khỏe. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra nhiều lợi ích đặc biệt của probiotics. Đầu tiên, đó là khả năng hoạt hóa, kích thích sự hình thành và phát triển hệ miễn dịch đường ruột cũng như các đáp ứng miễn dịch nâng cao bằng cách kích thích và tăng cường khả năng làm việc của các tế bào miễn dịch. Ngoài ra khi bổ sung thực phẩm có chứa probiotics, các lợi khuẩn sẽ chiếm lấy không gian sống và cạnh tranh thức ăn với vi sinh vật có hại, đồng thời tham gia gia cố hàng rào biểu mô ruột, từ đó có thể giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế sự phát triển của hại khuẩn và trung hòa độc tố. Bên cạnh đó, probiotics còn góp phần tổng hợp vitamin, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ, giảm triệu chứng táo bón mãn tính, cải thiện tình trạng viêm ruột và hội chứng ruột kích thích thể nhẹ và trung bình. Một lợi ích nữa mà probiotics mang lại đó chính là giúp giảm tình trạng tiêu chảy, đặc biệt là tiêu chảy do nhiễm trùng hoặc do thuốc kháng sinh. Cuối cùng, khi chúng tiến vào ruột già, chúng tiếp tục hỗ trợ tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, giúp nhuận tràng. Theo khảo sát, 8 trên 10 người trưởng thành cho thấy có các vấn đề về tiêu hóa bởi thói quen ăn uống mất cân đối, sử dụng chất kích thích, lạm dụng thuốc kháng sinh, Ngoài ra, vấn đề thực phẩm bẩn gia tăng và khó kiểm soát phát hiện đã làm gia tăng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, gia tăng số lượng các hại khuẩn. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các bệnh đau viêm dạ dày, tá tràng, đầy hơi, tiêu chảy, mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, cơ thể dễ mắc bệnh tật hơn. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, tạo môi trường thuận lợi nuôi dưỡng các tế bào thành ruột, giúp nâng cao hệ thống miễn dịch, Mỗi ngày chúng ta nên bổ sung khoảng 10 mũ 8 đến 10 mũ 11 đơn vị probiotics theo khuyến cáo từ WHO. Alpha Lipid Lifefly là thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non từ New Zealand với thành phần kháng thể và các yếu tố miễn dịch tự nhiên đã được chứng minh là loại thực phẩm tăng cường miễn dịch hiệu quả. Ngoài ra trong thành phần sản phẩm còn bổ sung một tỷ lệ khuẩn tiêu hóa probiotics trong một khẩu phần giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật một cách chủ động. Alpha Lipid Lifeline, bữa sáng kháng thể, mỗi người, mỗi ngày.